Thưa quý vị và các bạn, do vùng thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông, trong ngày hôm nay miền Bắc đồng loạt chuyển nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành phố Đông Bắc Bộ sẽ tăng lên mức từ 29 đến 32 độ. Và khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên mức từ 33 đến 34 độ. Riêng Sơn La, Hòa Bình chịu tác động mạnh của hoàn lưu vùng thấp nóng, nên trong hôm nay sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ. Tuy nhiên, dự báo đợt nóng này sẽ chỉ kéo dài đến hết ngày mai, sau đó từ đêm mai, một đợt không khí lạnh có khả năng tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 6 tháng 4 trời chuyển mát, nền nhiệt giảm sâu so với hai ngày trước đó. Thời tiết duy trì trạng thái âm u, mưa rông. Còn tại miền Trung cũng do sự phát triển của hoàn lưu áp thấp nóng, hôm nay vùng nắng nóng sẽ mở rộng và kéo dài suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Nam, Quảng Ngãi với nền nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Còn khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận vẫn chưa chịu tác động của thấp nóng, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Từ ngày mùng 6 tháng 4, nắng nóng ở miền Trung sẽ giảm dần. Sau đó, từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời chuyển mát. Ở phía Nam trong hôm nay tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đã có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Và dự báo mưa rông sẽ còn lặp lại trong chiều tối nay nhưng với lượng ít hơn. Còn trong ngày cả hai khu vực trở lại trạng thái tạnh giáo và có nắng mạnh từ sớm. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên sẽ lại tăng lên mức từ 32 đến 34 độ. Ở khu vực Nam Bộ nắng nóng cũng sẽ quay trở lại với các tỉnh miền Đông, mức nhiệt cao nhất 35-36 độ. Các tỉnh miền Tây nhiệt độ từ 33 đến 34 độ.